em đi xem phim một mình giữa đêm và đi karaoke một mình giữa đêm để biết em cô đơn làm sao để biết em nhớ anh nhường nào em đi sâu một mình ngắm tuyết rơi và đi bali một mình ngắm biên khơi để thấy em chơi vơi làm sao để thấy em yêu anh sao mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia giữa ngàn hai biết đâu là biết đâu là thế gian nơi mà mình bên nhau được yêu nhau được hôn nhau và trao nhau trái tim đậm sâu giữa ngàn hai biết cần bao lâu chờ bao lâu đợi bao lâu tình chồng nhau mới mình không gạt bỏ đi hết những lời nói ngoài kia và sao mình không gạt bỏ đi hết những định kiến ngoài kia giữa ngân hai em biết đâu là biết đâu là thế gian nơi mà mình bên nhau được yêu nhau được trao nhau tình biết đâu là biết đâu là biết đâu là hành tinh của hai chúng ta một nơi của riêng chúng ta giữa ngân hà giữa ngân hà giữa ngân hà biết đâu là biết đâu biết đâu là biết đâu là biết đâu là hành tinh của hai chúng ta một nơi của riêng chúng ta giữa ngân hà giữa ngân hà giữa ngân hà biết đâu là biết đâu là biết đâu là hành tinh của hai chúng ta ở một thế giới còn rất xa